Chào bạn, tôi là Lê Minh Nguyễn, chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực F&B. Nếu như bạn đang tìm hiểu về các sản phẩm món ăn và đồ uống, bạn muốn bắt đầu công việc kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn muốn thay đổi công việc của mình, không muốn đi làm thuê và muốn tự mình làm chủ, bạn muốn làm chủ về mặt thời gian, làm chủ về nguồn tài chính của mình trong tương lai. Tôi có một chương trình đào tạo muốn giới thiệu đến các bạn. Chương trình này có tên gọi là nghiệp vụ kinh doanh mô hình quán lẩu Stolokey. Sau khi bạn học xong chương trình này, bạn có thể hoàn toàn tạo ra các món ăn từ lẩu soboki như lẩu soboki thập cẩm lẩu tobuki truyền thống lẩu tobuki hải sản và các loại lẩu tobuki nhân khác nhau bạn biết cách lựa chọn các nguyên liệu đầu vào để phục vụ cho quá trình chế biến bạn biết cách làm ra nước cốt của lẩu bên cạnh đồ ăn bạn biết cách pha chế ra các loại đồ uống từ trà sữa như trà sữa truyền thống trà sữa các vị hoa quả trà sữa kết hợp với các loại kem tươi, kem chi, kem trường nướng và các loại trà trái cây như lục trà, hồng trà và các loại trà đào. Và biết cách pha chế các loại sữa tươi như sữa tươi chân trâu đường đen, sữa tươi kem chi, sữa tươi kem trường nướng và các loại đồ uống từ soda như soda ý, soda topping các loại hạt Ngoài ra bạn còn được học nhiều kiến thức từ các sản phẩm đồ ăn, đồ uống trong chương trình đào tạo chuyên sâu này. Sau khi bạn học xong, bạn có thể hoàn toàn tự tin làm chủ với công việc kinh doanh của mình. Hãy đăng ký ngay để nhận những ưu đãi đặc biệt từ Kevin Nguyễn và đặc biệt bạn sẽ được cam kết đồng hành từ Kevin Nguyễn cho đến khi thành thạo về mặt nghiệp vụ chế biến ra các sản phẩm từ lẩu soki và các loại đồ uống trong khóa học này. Hẹn lại các bạn trong chương trình đào tạo chuyên sâu này.